Vâng, xin kính chào tất cả các bạn nhé Thì à, tại giờ đang buổi tối các bạn Tối ngày cuối tuần, ngày Chủ nhật Thì là ngày nghỉ Kính chúc tất cả các bạn là, là có một ngày buổi tối Chủ nhật các bạn nhé Bây giờ cũng muộn rồi Mình à, thứ nhất là mấy ngày hôm nay không lên kênh Cho tất cả các bạn chốt số Cho tất cả các bạn được Tại vì là khu mình thì đã bị mất điện các bạn ạ Mất điện mấy hôm nay Thì cả khu công nghiệp nó mất hết điện Nó làm lại đường dây thì trước mặt mình đây là kết quả số số kiến thiết miền Bắc các bạn nhé đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay lại về là kép các bạn ạ đó là kép 00 kép 00 các bạn nhé hôm trước của chúng ta là tổng 5 và tổng 0 tiếp theo lại tổng 5 và tổng 0 ở à, tổng 0 đây cách một hôm lại về tổng 05 các bạn ạ và hôm trước thì cách là kép lệch thì hôm nay là kép bằng luôn kép bằng báo liên tục thì hôm nay đã ra các bạn nhé thì nhưng mà hôm mình kiểm tra chút về mặt lô tô cho các bạn tham khảo một chút lô tô hai nháy ngày hôm nay đầu một hôm nay về rất nhiều các bạn đầu một hôm nay về hai bốn sáu bảy số chiếm mười mười mười bốn sáu mười bảy mười chín mười chín thì về hai nháy năm tư thì hôm nay uh, ở lại hai nháy các bạn này vậy thôi hôm nay không có đầu nào bị câm cả hôm nay không đầu nào bị câm cả thì đặc biệt của chúng ta đây tổng không lại về tổng không đây thì ngày mai là có liên quan gì không thì mình vào chốt số luôn cho ngày mai cho tất cả các bạn tham khảo <clears throat> về phần đặc biệt các bạn nhé mình chốt số nhanh cho các bạn tham khảo các bạn cũng muộn rồi về cái dàn đặc biệt các bạn nhá 46 số đấy thì cái dàn đặc biệt 46 số thì à, mình lên tất cả chạm tổng cho tất cả các bạn tham khảo rồi còn đâu các bạn nhìn thế này biết là những chạm tổng gì ngày mai mình bắt 46 số còn cái dàn đặc biệt không chạm tổng 16 các bạn nhé cho thứ hai thứ ba thứ tư thứ hai thứ ba thứ tư cái chạm chạm tổng này cái dàn đặc biệt 48 số như này là 48 số nha các bạn nhé bốn tám số đấy 48 số các bạn nhé trận tổng 16 cho thứ hai thứ ba thứ tư và bạch thủ lô ngày mai cho tất cả các bạn tham khảo đó là con 33 các bạn nhé và lót đó còn là 25 xong thủ lô ngày mai đó là 34 và 43 cho tất cả chúng ta tham khảo cho ngày mùng 6 tháng 5 năm 2019 cho hết vàng bạch thổ lô đó là 33 và lót đó là 25 các bạn nhé xong thổ lô là 3443 cho tất cả các bạn tham khảo của ngày 6 tháng 5 năm 2019 Và ngày mai là ngày mùng 6 tháng 5 năm 2019 các bạn nhé Thì là ngày thứ hai chúng ta là ngày đầu tuần thì làm việc và mình kính chúc tất cả các bạn là có một ngày làm việc của tuần mới là luôn suôn sẻ trong công việc của các bạn và cái số Zalo đây các bạn nhé số Zalo kênh đây đó là 0868302 và cũng là số Zalo nhóm luôn cho tất cả chúng ta tham khảo từ lô tô đặc biệt ở đâu cái dàn đặc biệt khung thì à, hôm qua đó là con à, kia đó là có 71 các bạn ạ thì chúng ta vẫn ăn được đặc biệt khung còn đâu bắt đầu ngày mai là có đặc biệt khung mình nên chốt số cho tất cả các bạn đặc biệt khung còn đặc biệt khung ở bên mình đấy là mình nói với các bạn 48 số trong 3 hôm nhưng mà hầu như là chỉ có hai hôm thôi các bạn ạ chỉ có ăn hai hôm thôi còn đâu là rất hiếm khi là về 3 hôm đặc biệt các bạn ăn đó là 90 và 80 và 99 thì các bạn không bao giờ lỗ vốn cứ theo hướng dẫn của mình thì các bạn không bao giờ lỗ vốn các bạn mỗi tuần chúng ta sẽ có thu nhập từ đặc biệt khung và từ lô tô thì ngày mai mình sẽ bắt lô tô cho các bạn sẽ ngày mai sẽ bắt cho các bạn đó là độc thủ một con lô tô thôi và các bạn thích chơi lót thì mình sẽ lót cho các bạn còn không ngày mai sẽ bắt cho các bạn đúng độc thủ một con cho ngày mai đó là ngày mùng 6 tháng 5 năm 2019 thì các bạn nhớ là xem kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh hoặc là không thức dìm like để like ủng hộ kênh cho tất cả anh em làm kênh có động lực chốt số cho tất cả các bạn từ số à, lô tô và đặc biệt đẹp nhất ở trên YouTube và trên à, Zalo nhóm và mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai nhé